người yêu cũ em xuống sai này oh. à, sao bạn có thể lại kênh youtube của mình chả là mình đang set up một cái ánh sáng để cho góc quay nhìn nó mới mẻ hơn một chút nhưng mà có vẻ không được ý cho lắm sau một hồi tìm hiểu rất nhiều trên mạng nên là nếu bạn nào có tìm hiểu về cái uh, setup ánh sáng thì có thể góp ý cho mình nha Còn đã cùng nhau quay trở lại với cái video ngày hôm nay đó chính là mình sẽ quay phỏng vấn hai chén hoa ở phân khúc giá rẻ uh, mang cái nốt hương thuốc lá khi mà tầm hơn một triệu đồng các bạn có thể mua được một chai 100 ml đó chính là CK One Shock và Burberry London và để xem xem là hai hai mùi hương này thì ai sẽ là người điền tên vào vòng trong ở trong cái uh, danh sách top những chai nước hoa thuốc lá tốt nhất cho nam giới và chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi Đây và bây giờ mình sẽ phỏng vấn anh Trung và anh Trung ờ, chào các bạn khán giả của em cái. Chào các bạn nhá, mình tên là Trung và mình cũng có một kênh YouTube tên là Trung trên đời nhá, chuyên về uh, tập luyện và đặc biệt là cho các bạn BT muốn cải thiện kiến thức đấy rồi BT giờ... của BT đây và bây giờ mình đã xịt hai cái mùi đấy ra tờ giấy để cho anh Trung thử xem là anh Trung thích mùi nào hơn nốt nốt nốt hơi giống nhau nhỉ à, nốt nó xem xem nhau nhưng anh cảm giác con bên bên này nó tươi hơn nó tươi sáng hơn, hơn sáng hơn nhưng mà con kia lại dày hơn à nó hơi trầm hay như nào thì. nó cũng sáng nhưng mà cái độ sáng nó không bằng con này đâu à Ê, anh chọn anh chọn con nào anh vuốt con nào anh thích cái tươi hơn nhưng mà thật sự giống nhau lắm luôn ấy một, ờ. cảm giác như là một số 8, một số 9 ấy. giống nhau lắm luôn ấy. nhưng mà thích cái tươi hơn đúng không ờ, cái tươi, tươi của CK Ban Sốc hơn đúng không à, không? CK Ban Sốc ừ, con tươi hơn là con CK Ban Sốc chuẩn chuẩn rồi ờ, ok cảm ơn anh nhá một vé cho CK Ban Sốc ok à, nhân vật thứ hai rất là đẹp dài. Đấy, ờ, anh đang có hai mùi đây thì uh, chú thử xem mà chú thích mùi nào hơn đâu nào anh nhở ờ, đầu đầu đầu ướt đầu đầu đen đầu đen đầu đen bên này có vẻ là nhiều hoa hơn à, ngon hơn kia bên này thì thuốc lá nó rõ hơn và kiểu men men đi hơn ờ à, thế bây giờ thích thích chú thích con nào hơn để mà theo sở thích của em thì em thích thuốc lá hơn em thích con này hơn không? Ờ, à, nếu mà vốt thuốc lá thích con này hơn đúng không đúng rồi vốt con này con này chắc là biết con gì rồi đúng không chưa em chưa biết con này là London London à London ừ, London con này là gì anh con này là CK One Shop đây à, đấy và một London vé cho hơn. London ngon hơn này rồi thank you ở đây là một bạn nữ rất là xinh đi họp trong ngày hôm nay hình như đây là lần đầu em đi họp à đúng không anh đang có hai cái mùi của nam thuốc lá ở đây thì à, anh muốn em ngửi xem là em sẽ thích mùi nào hơn nhá gửi đầu này hay đầu này à, cái đầu đen ấy cảm giác thế nào chắc chắn là có mùi gỗ ừ có thể mình cứ theo cảm nhận cảm quan của mình thì mình sẽ thích mùi nào hơn ừ, em cái thích mùi này hơn em đây xem mùi gì à, con này là con London con kia kìa con nó vỏ vải kìa đó có vẻ con này là con gì ạ? Con này còn lại là con CK One Shot. À. Ờ. Hình như anh anh thấy em cầm một One Shot rồi đúng không? Có có. À, nhưng mà lý lý do vì sao em thích cái con London kia hơn? Em cảm thấy là con London nó có một cái mùi gì đấy nó nhẹ nhàng hơn, à. đơn giản hơn, sang hơn và dễ dùng cho nhiều người hơn. À, à? còn à? con uh, CK Shop này thì nó hơi phải cá tính nhiều hơn một chút thì à. rồi anh cảm ơn nhá rồi và một bạn nữ nữa Ê, anh đang có hai mùi đây anh đã xịt ra hai cái đầu đen nhá em ngửi xem mà em thích mùi nào hơn là thích mùi nào hơn ờ nó cũng na ná đúng nhau thích cái này hơn à nhưng mà sao sao thích cái này hơn này nó, nó bị nồng quá ấy. nồng quá Em cảm giác thế Ờ à. Thế còn cái này thì nó vừa phải à, hay là như nào? Nó vừa phải thôi, nó nó không làm em kiểu bị ngợp ấy, tức là em à. Ờ. ngửi cái mùi này một phát là em kiểu bị choáng luôn. À. Cái này thì nó dễ chịu hơn so với em. Rồi cảm ơn à, và đây là chai mà em lựa chọn. Còn đây là CK còn cái chai kia là CK One Shop. Đây. Rồi anh cảm ơn nhá. Rồi bây giờ đến một bạn nam ở trong cuộc họp ngày mai Anh đã xịt ra hai mùi ở giấy Và anh muốn thử ra em thử xem là em thích mùi nào hơn Anh xịt ra hai cái đầu đen nhá Đây Xem mà thích mùi nào hơn Uầy khói mờ như nào anh mua mùi chắc là mình thích cái mùi ờ, bên trái hơn thích cái mùi bên trái hơn để anh xem nào mùi bên trái là mùi của London London ờ, nhưng mà lý do em sao sao em thích chai mùi đấy đây mùi bên trái đây là chai này tại vì ờ, thứ nhất là chai London này nó là chai uh, chai đầu tiên mình dùng khi mà tham gia vào cái uh, thế giới mùi hương này à ok đã gửi văn nhận ra luôn rất là nhiều và mùi này mình rất thích tại vì mùi này nó uh, nó tông thuốc lá và mình nó là một trong cái favorite của mình à. và cái mùi thuốc lá ở đây nó làm uh, khá là đặc trưng và nó không bị lẫn so với những mùi thông thường à, mình dùng mình dùng chai khá là nhiều nó phù hợp với phong cách như nào ờ, chai này thì mình nghĩ là phù hợp uh, ờ, theo quan điểm của mình thì sẽ phù hợp với cả một người kiểu dạng cũng uh, khá là phong trần được à. trải và nó cũng uh, có một chút phong formal chứ nó không bị kiểu uh, kiểu như nào nhỉ hoang dã quá hay nhỉ à, rồi đấy là một phiếu cho lần đúng không đúng rồi Đấy ờ, và đây anh đang có hai mùi, mười hai bạn ờ, trai xinh gái đẹp. Thử xem là hai bạn thích mùi nào hơn. Quay gần vào. Ê. Ê. Chưa lần nào đi Quay đi, mày đây mà. Bobby London. <laughs> Người cái biết luôn Em biết bằng yêu cũ em dùng chai đấy oh. Em biết bằng yêu cũ em dùng chai đấy oh. Em ơi nhanh lên Chọn em nào Ở đây là lần cầm tay luôn anh nhân này ngửi lâu quá Admin lại không nhận ra được mùi nhài với cả XOE Super thì chịu rồi Hai mùi này thì uh, mùi này thôi Mùi nào? Mùi nào? Mùi nào? Biết mùi gì không? À... Mang thế ăn đi một nhóm ấy Thì cày, cày Lười quá nhiều mùi Rồi đúng rồi, lần lần rồi Kém nhở Mùi này nó đồng mùi hơn Nếu mà... Dày hơn Em nghĩ tại vì còn một vài là thứ hôm nay nó rất là hợp với mùi này Còn cái chai kia nó hơi... hơi Chai này thấy hơi, hơi hoa Hơi hoa hơi nhiều Mùi Thanh niên lý do vì sao thích ờ, London hôm nay sẽ mưa lạnh thực ra thì thuốc của London, thì thuốc lá khá là khá là chỉnh chu và khá là mượt đó. chỉ có điều là nó không bằng da lát thôi đó. nhưng mà ngửi thì cũng cảm giác là dễ dùng dễ ăn dễ chơi dễ dễ chơi dễ trúng mua Burberry London đi các bạn các bạn có thấy hôm nay những người mình phỏng vấn rất đặc biệt đúng không đó chính là những người mà chơi trong hội nước hoa với mình lúc đầu thì mình có ý định là đi phỏng vấn ở trên hồ nhưng mà trời nó hơi hơi mưa một chút nên là mình đã tranh thủ ra cuộc họp để vừa quay vừa gặp gỡ mọi người và mình cũng không có gì là lạ khi mà Burberry London là chai nước hoa chiến thắng cả các bạn thì sao các bạn có liệu có lựa chọn chai Burberry London là chai nước hoa mà các bạn thích hơn hay không thì đừng quên để lại ý kiến ở phía dưới phần bình luận và đừng quên like, share, subscribe kênh youtube của mình còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bye bye